trận đấu này tổng tài chính Lê Văn Sơn trợ lý tổng tài 1 đắc chế trợ lý tổng tài 2 văn đức trợ lý tổng tài 3 tổng tài bàn rút không vào cú rút chìm bóng đi qua hàng rào minh thế rất hay rút chúng ta xử lý bóng rất tốt nhưng bóng đi hơi dài cho nên minh thế đã rút hụt bóng Thành Vương bấm bóc Bật cao đánh cầu, Đã có đẩy sau Phản công nhanh Quốc Huy Sút Như vậy bóng đã nằm gọn trong lưới và tỷ số 1-0 thì vũ thi đấu rất tốt Nam Việt rất hay Văn Tháp vẫn là văn thanh quyết định đi bóng thẻ vàng đã được rút ra như vậy là ngoài vòng đã có đẩy sau hoàn toàn chính xác trọng tài đang nhắc nhở đức trọng hãy bình tĩnh ngoại công sút vào và dàn chân đã phạt rất hay bóng đã lọt qua khe hàng rào của những chiếc áo vàng chuyền bóng rất hay phạm lỗi rồi như vậy bóng đã đi hết đường biên ngang quyết định đi bóng ra đây sút không vào phản công phản công rất nhanh bóng bóng không vào không vào không không không vừa vừa rồi một pha đánh đầu thất thành quốc huy rất hay và và phối hợp rất đẹp và bàn thắng đã đến với bàn thắng rất hay tôi đi wow ba một rất tốt chuyền bóng thẻ vàng cũng đã được rút ra Mạnh Thắng rất nhẹ nhàng 4-1 trong tay An Nhân xin thay người Văn Thắng rời sân và số 22 vào sân